tâm hồn của chúng ta được quý mài che cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ học về ờ, một sứ điệp đó là chữa lành bệnh mặc cảm thưa quý mài che mặc cảm cũng là một loại tâm bệnh mà Đức Chúa Trời ngài cũng quan tâm và muốn chữa lành cho con người của chúng ta bởi vì nếu một người bị trói buộc ở trong tâm lý mặc cảm họ sẽ không thể nào có thể hưởng được sự tự do và phước hạnh một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa để có thể bước đi và phục vụ Chúa một cách hiệu quả. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn phục hồi lại hình ảnh ảnh của Ngài ở trong tấm lòng của chúng ta để chúng ta thấy được chính mình ở trong Đức Chúa Jesus Christ có giá trị như thế nào. Con người của chúng ta lúc ban đầu được Đức Chúa Trời Ngài dựng nên một cách tốt lành theo ảnh tượng của Ngài, ở trong sự sáng và vinh hiển của Ngài. Con người của chúng ta lúc ban đầu được tạo dựng ở trong sự hoàn hảo và đầy tự tin ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng vì cớ phạm tội cho nên Tội lỗi nó đã đi vào trong thế gian và làm lu mờ hình ảnh của Đức Chúa Trời trong linh hồn của mỗi người chúng ta. Và điều này dẫn đến một sự sa sút và mặc cảm ở trong tâm linh khiến cho con người không dám đến gần Đức Chúa Trời và không thể tận hưởng được tất cả mọi phước hạnh mà Chúa Ngài đã dựng nên ở trên thế gian này. Và Đức Chúa Trời Ngài có một kế hoạch, có một chương trình cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus để phục hồi và làm mới lại hình ảnh của Đức Chúa Trời bên trong tâm linh của chúng ta qua giải quyết của Chúa Giêsu Christ. À, Đức Chúa Trời ngài muốn sử dụng những con người người không ra gì ở trong thế gian này để làm hổ thẹn những thế lực uh, mạnh mẽ, uh, quyền năng và khôn răng của ma quỷ. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại không thể sử dụng một con người bị chiếm hữu bởi sự mặc cảm ở trong linh hồn đó. Và trong Kinh Thánh chúng ta thấy được là có những con người khi mà Chúa Ngài đã hiện ra với họ và Chúa Ngài muốn chọn họ Chúa gọi họ vào trong chương trình của Ngài để công tác với Ngài. Nhưng mà họ đã vì cớ sự mặc cảm, họ vì cớ những sự xấu hổ ở trong bản thân mà họ không dám tự tin để bước đi theo Chúa. Và Chúa Ngài có cách của Ngài để khiến cho họ được chữa lành và họ có sự tự tin hơn để có thể dạng dĩ bước ra và bước đi cùng với Chúa. Lời của Chúa trong sách Roma đoạn 8 câu 1 cho đến câu 2 chắc rằng là cho nên hiện nay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 và khi một người ở trong tâm trạng của một người uh, mặc cảm thì người đó cũng đang tự đoán phạt chính mình bởi những cái tâm lý dằn vặt như vậy và đức chúa trời ngài muốn tha thứ và muốn chữa lành cho chúng ta để chúng ta được buông tha để giải thoát ra khỏi những sự mặc cảm những sự tự ti những cái mặc cảm tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta nó không có được uh, rõ cho lắm đúng không Ừ. như vậy tôi sẽ đổi lại cái mic này bởi vì nó bị ờ, ừ. thử thử làm lại thử thử tắt đi rồi mình mình mình mình <clears throat> phát lại được không ừ. âm thanh nó không được rõ đúng không ừ, không sao ở trong cuộc sống thì chúng ta cũng đã nghe nói và thường nhắc đến cụm từ đó là mặc cảm à, ví dụ như là chúng ta thường nghe một người nói rằng là tôi mặc cảm về chiều cao khiêm tốn của tôi à, tôi mặc cảm bởi vì tôi quá ốm hay là tôi quá mập hoặc là mặc cảm về một lỗi lầm nào đó ở trong quá khứ à, cũng có khi là ai đó nhận xét về chúng ta chúng ta là một người uh, uh, ít học hoặc là chúng ta là con nhà nghèo hoặc nặng hơn nữa đó là chúng ta là một người dân tộc thiểu số hoặc là một người ờ, ở nông thôn không phải là một người dân thành thị thưa quý bà chị em tất cả những cái mặc cảm đó là những cái tình cảm u tối và phức tạp ở trong tình trạng dồn nén của tâm hồn con người con người và mặc cảm thì có nhiều loại à, chúng ta có thể nói đến ba loại mặc cảm ở trong buổi chiều này thứ nhất đó là mặc cảm tự ti thứ hai đó là mặc cảm tự tôn và thứ ba đó là mặc cảm tội lỗi à, trước hết thì chúng ta sẽ nói về mặc cảm tự ti và những giải pháp cho cái sự mặc cảm tự ti này à, theo các nhà tâm lý thì mặc cảm tự ti đó là toàn bộ những cách ứng xử nhằm gạt bỏ những cảm giác sợ hãi lo âu tự ti khó chịu à, đó là một sự phản ứng có tính chất tâm lý về sự thua kém của mình so và tự ti đó là một dấu hiệu của tâm lý mặc cảm về thân phận nên không dám tranh cường thi thổ hay là thể hiện mình trước người khác những người tự ti thì à, thường rất là khó để mà thành công ở trong cuộc sống bởi vì sự tự ti làm cho họ ờ, khó hòa nhập được với tập thể cộng đồng và xã hội cho nên người tự ti thì họ luôn à, khép kín và thu mình không dám thể hiện bản thân và cho nên từ đó họ đã không thể thành công được ở trong cuộc sống và thậm chí là ở trong công việc của hội thánh một người tự ti họ sẽ khước từ sự kêu gọi của Chúa hoặc là họ không dám nhận cái sự uh, kêu gọi của Chúa một cách giản dị ở trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ bởi vì họ cứ nhìn vào trong cá nhân của họ mà họ không dám nhìn vào trong sự kêu gọi của Chúa và lời của Ngài và làm thế nào để chúng ta có thể giải thoát chính mình ra khỏi những sự mặc cảm tự ti và khi chúng ta giải thoát chính mình ra khỏi những sự mặc cảm tự ti chúng ta sẽ thấy được con người chúng ta hoàn toàn khác với mài treo khi soi mình ở trong gương bạn có bao giờ thích hình ảnh của mình hiện ra trước mắt không bạn nghĩ mình có những kỹ năng quý báu tiềm ẩn nào không bạn có thể đứng, đứng vững trước những áp lực của bạn bè đồng lứa không bạn có sẵn sàng tiếp nhận một cách tích cực những lời phê bình hợp lý hay không bạn có chế ngự được cảm xúc khi bị người khác đánh giá sai về mình không bạn có cảm giác à, được mọi người yêu thương không bạn có vui mừng cùng người khác khi thấy họ thành công không bạn có nghĩ là mình tương đối thành công trong hiện tại không nếu tất cả những câu trả lời này đều là không thì có lẽ chính bản thân chúng ta không nhìn thấy những ưu điểm của mình do bị sự tự ti che khuất Quý bà chị em ơi, một người tự ti là một người sẽ không thể thành công ở trong cuộc sống hiện tại và không thể thành công ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại, một người tự ti sẽ không bao giờ có thể được phước và kết quả theo ý muốn của Đức Chúa Trời được quý bà chị em. Bởi vì người đó đang tự hạn chế bản thân của mình để mình có thể tiến lên trong ơn của Chúa. Người đó đang nhìn vào cá nhân của mình và không dám tin rằng là Đức Chúa Trời, Trời có thể thay đổi một con người hèn hạ như họ trở thành một con người vĩ đại và đầy phước hạnh của Chúa và chúng ta thấy được là thời của Abraham ông là tổ phụ của đức tin bởi vì trước ông chưa có một người nào dám bước đi theo Chúa và dám tin rằng là họ có thể làm được những việc lớn cho Đức Chúa Trời cho đến khi mà Đức Chúa Trời ngài đã hiện ra với Abraham trong cái độ tuổi mà tưởng chừng như rằng là không ai có thể làm được việc lớn nữa đó là độ tuổi 75 tuổi khi mà ông không có con và Chúa hiện ra với ông trong lúc mà ông 75 tuổi như vậy Chúa nói rằng ông sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc và Chúa sẽ khiến cho ông trở thành một dân tộc lớn thì tôi có thể hiểu được cái cảm giác của Abraham lúc bấy giờ ông sẽ cảm thấy mặc cảm trước cái sự kêu gọi to lớn vĩ đại của Trời Ôi Chúa ơi, tại sao mà con 75 tuổi như thế này Chúa Ngài có thể làm những việc lớn lao trên đời sống của con? Sao Chúa không chọn cái người thanh niên trẻ tuổi hơn? Mà 75 tuổi rồi, bây giờ bây giờ già hết xí quách rồi mà lại không có con nữa mà Chúa nói rằng con sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc đó là một cái sự thách thức rất lớn cho Abraham quý mài chị ngày hôm nay Đức Chúa Trời ngài cũng vẫn có những Abraham mà ngài vẫn hiện ra với họ qua việc đọc lời của Chúa mỗi ngày Chúa có thể khoán với chúng ta những lời hứa rất là lớn lao nhưng mà chúng ta lại thấy mình chỉ là một cái con kiến ở trong một cái rừng rất là rộng lớn có thể chúng ta nhìn thấy mình giống như hạt cát ở trong một sa mạc và chúng ta không dám tin rằng là mình có thể làm được những việc mà Chúa hứa với chúng ta có thể mình cảm thấy mình là một người ờ, đầy mặc cảm và có thể từ bé mình đã phải lớn lên trong một gia đình mà tại đó cha mẹ của chúng ta thường hay la mắng chúng ta và các nhà tâm lý học người ta nghiên cứu rằng là những đứa trẻ tự ti mặc cảm đều có một xuất thân từ trong một gia đình bị chửi mắng những đứa trẻ thường hay hay bị đánh đòn bị cha mẹ đánh đập mà dường như là không hiểu lý do tại sao thì những đứa trẻ đó đều có những sự tổn thương và mặc cảm và có những cái lời nói rất là tệ hại của cha mẹ đã ảnh hưởng trên cuộc đời của những đứa trẻ đó có những đứa trẻ may mắn hơn thì nó không có ở trong cái môi trường như vậy nhưng mà đa phần những đứa trẻ sống ở trong môi trường như vậy đều có những sự mặc cảm mà lớn lên với một cái sự ờ, định tội rằng là tôi chẳng là một uh, tôi chẳng phải là một cái gì cả ờ, bởi vì từ bé mình đã từng nghe cha mẹ mình nói rằng là mày lớn lên mày chỉ có đi hút rác thôi mày học mà không có lên đại học là mày không có làm ăn được cái gì nổi hết mày thấy con người ta không con hàng xóm người chàng ơi nó đi học ở thành phố hồ chí minh nó học ở trường đại học gì đó nó học bây giờ làm tới ông này bà nọ rồi còn mày cho cái đó mày không làm ăn được cái sự gì hết quý mài cha em ơi những người như vậy họ cần phải được giải cứu và được Chúa ngày chữa lành khỏi những cái sự mặc cảm bởi vì nếu không á Chúa ngày hiện ra và trao cho họ một cục quà giá trị rất lớn nhưng mà họ không dám nhận bởi vì sao họ thấy bản thân mình không xứng đáng để nhận cái món quà đó và Chúa buổi chiều nay muốn giải cứu chúng ta muốn ban phước chúng ta qua lời của Ngài để chúng ta thấy được là con người của chúng ta cần được chữa lành hoặc những cái tổn thương sâu xa và những sự mặc cảm ở trong đời sống của chúng ta có những người tự ti về thân phận và xuất thân cấp thấp kém của mình có thể mình cảm thấy tự ti bởi vì mình là một người dân tộc thiểu số nghèo khó và ít học hoặc có người khác thì tự ti bởi vì mình là một người uh, mồ côi mồ côi cha mồ côi mẹ từ bé mình sống không có cha mẹ giống như là những cái người bạn khác ở ờ, trong khi đó hàng xóm của mình những người bạn của mình lại có cha có mẹ đầy đủ và mình cảm thấy mình tủi thân thân quý mài che ơi những cái điều như vậy nó sẽ khiến cho chúng ta mất đi cái hy vọng ở trong tương lai có thể mình cảm thấy mặc cảm bởi vì mình là một người có ngoại hình xấu xí bạn bè ở trong lớp trong trường cười chê mình rằng là mình là một cái đứa uh, mập quá khổ hoặc là da đen thui nhìn giống như là uh, mấy phi châu uh, hoặc là chê bai một cái khuyết điểm nào đó trong cơ thể của chúng ta hoặc là mình có một cái tật nào đó ở trong uh, trong trong đời sống của chúng ta và mình không thể khắc phục được chẳng hạn như mình là một người hay nói uh, cà lâm hoặc là nói lắp bạn bè chê bai chúng ta vì một cái tập xấu như vậy à, có thể chúng ta không thể tự sửa chữa được bản thân mình nhưng mà người ta đã nói xấu về chúng ta như vậy nhưng mà kinh thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta là dòng giống được lựa, lựa chọn là chức thể tế lễ nhà vua là dân thánh là dân thuộc về đức chúa trời hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tâm đến nơi sáng láng là lùng của ngài anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân đức chúa trời trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót cảm ơn chúa cho dù chúng ta là một người dân tộc hoặc là người thiểu số hoặc là một cái người không ra gì ở trong thế gian này nhưng chúng ta là một dân tộc thánh của Đức Chúa Trời quý ông bà chị em chúng ta là một dân được Chúa lựa chọn là dân tộc cao cấp nhất ở trong cả vũ trụ này quý ông bà chị em đôi khi chúng ta cảm thấy mình thua sút người Mỹ thua sút người châu Âu thua sút những người ở những, những quốc gia phương Tây phát triển khác nhưng quý ông bà chị em có biết một sự thật rằng là nếu một người không có Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống họ thì họ vẫn là cái bó củi ở trong quả ngục không cho dù người ta có văn minh khôn ngoan giàu có học thức như thế nào cho nữa địa vị như thế như thế nào cho nữa nhưng nếu không có Chúa Giêsu Christ thì tất cả những thứ kia chỉ là rác rớt mà thôi cái điều quan trọng nhất của một người cần phải có được ở trên thế gian này đó là phải có Chúa Giêsu quý mà chị em nếu không có Chúa Giêsu Christ thì những cái thứ kia chẳng là cái gì hết nếu không có Chúa Giêsu đấy thì những cái giàu có vàng bạc khôn ngoan học thức địa vị kia nó chỉ là thứ yếu mà thôi nó không có là cái gì hết quý mà chị em cho nên cái điều quan trọng nhất mà một người sống ở trên hành tinh này cần phải có đó là mình phải có đức tin và có siêng gì của Chúa Giêsu Christ ở trong tấm lòng của mình cho dù quý vị được sinh ra trên núi hay là ở dưới biển quý vị ở trong rừng sâu hay là ở hải đảo sơn hà nào đó quý vị có Chúa Giêsu Christ quý vị vẫn là một công dân ưu tú của thiên đàng bởi vì cần phải nhìn thấy chính mình ở trong ảnh tượng của Chúa Giêsu Christ quyên mài cha lúc đó chúng ta sẽ được thoát khỏi những cái cái, cái sự mặc cảm thấp kém bản thân của mình à, chúng ta sẽ không còn tự trách thân trách phận nữa ôi Chúa ơi sao Chúa lại cho con được sinh ra trong một cái gia đình như thế này con cảm thấy mặc cảm con cảm thấy xấu hổ bởi vì con là người có xuất thân ở tỉnh lẻ con xuất thân ở trong một dân tộc thiểu số nghèo khó ít học như vậy quý mà cha em ơi hãy nói ngược lại đó là tôi là người đặc biệt tôi là người mà đức chúa trời đã chọn lựa tôi thuộc về ngài và ngài đang biết đổi tôi trong hình ảnh của chúa của thế giêsu tôi được chúa ngài yêu thương đức chúa trời ngài yêu thương tôi với điều kiện tình yêu thương của ngài không dời đổi và ngài vẫn đang tiếp tục yêu thương tôi tôi được chúa tha thứ đức chúa trời đã tha thứ vĩnh viễn mọi tội lỗi của tôi và đã tiếp nhận tôi vào đại gia đình của ngài quý ngoại trẻ em ơi đừng mặc cảm về bản thân của mình bởi vì chính sự mặc cảm đó nó sẽ làm cho chúng ta mất đi niềm vui mừng ở trên con đường chúng ta đi theo Chúa mỗi ngày từ bé tôi rất là mặc cảm về cái màu da của tôi ờ, ờ, tôi muốn mình ờ, phải có màu da trắng giống như thằng bạn thân của tôi đó bạn thân của tôi nói trắng trẻo nhìn đẹp trai lắm còn tôi thì trong khi đó da thì không được trắng cho lắm và trong cái cái, cái tâm trí cái tiềm thức của mình á mình thấy cái da trắng đó là da sang trọng cái màu da đó là da đặc biệt da được phước còn mình da đen như thế này là mình chắc là dòng dõi Canaan bị rủa xả và tôi đã cố gắng à, trong tuổi thiếu niên của tôi tôi cố gắng tôi mua à, kem trắng da rồi kem dưỡng trắng rồi những cái mỹ phẩm để làm trắng da mà trong một vài tuần lễ đầu á, tôi sử dụng thì thấy có hiệu quả thiệt nó da nó bớt đen hơn chút nhưng mà khi mà không sử dụng mỹ phẩm nữa thì nó còn đen hơn nữa quý mày chưa tôi cảm thấy cuộc đời của mình sao mà khốn khổ quá màu da của mình nó đen ngay từ nhỏ tại sao mà chúa mà chúa không cho con cái làn da màu trắng mà lại cho cái làn da bánh ít như thế này tôi cố gắng tìm cách để thay đổi làn da của mình nhưng mà vẫn không thể thay đổi được cho đến ngày hôm nay quý mà chị em nhưng quý vị lưu ý nè cái điều phép lạ của Chúa xảy ra đó là khi Chúa ngày kêu gọi tôi và Chúa ngày sử dụng tôi thì tôi tạ ơn Chúa khi mà tôi đi qua những cái vùng miền mà ở đó người dân người ta là người có làn da nâu giống như tôi thì người ta lại rất là thích và thích đến gần với tôi để trò chuyện tâm tình của tôi tôi có nhiều cơ hội hơn để tôi đến gần với những người dân tộc và tôi có thể bắt chuyện với họ tôi có thể làm quen này con con con làm được cái giỡn anh nghe lời Chúa được có giỡn nha và khi mà tôi lên ở những miền uh, miền miền núi miền cao vùng sâu vùng xa xa đó quý vị thì tôi có thể ngồi ăn chung với lại những người đồng bào và họ nhìn tôi rất là thân thiện và tôi không có khoảng cách gì với họ hết tôi như là một với họ vậy ờ, không có sự phân biệt về màu da sắc tộc vừa rồi thì tôi đi uh, ờ, Buôn Mê Thuột tôi đi chung xe với lại một uh, anh thanh niên uh, người AD da trắng và khi tôi đi với anh này á, thì tôi là da đen đúng không tôi là người kinh da đen nhưng mà người ta lại nói rằng là ô sao mà cái ông người AD da đen này mà ông nói tiếng kinh sỏi quá nói tiếng kinh hay quá còn trong cái đó cái người người kinh mà da trắng cái kìa uh, lại nói tiếng việt sao mà dở vậy tại người ta cứ in ký rằng là chỉ có người đê mới da đen thôi còn tôi là người da đen <laughs> là chắc là ed à, tôi vui lắm bởi vì cái điều này nó khiến cho tôi có một cái lợi thế thế để tôi có thể đi truyền giáo ở trong những cái vùng sâu vùng xa và không ai có thể phát hiện ở tôi là người kinh tạ ơn Chúa tôi có thể cầu nguyện và tôi có thể uh, chúc phước cho nhiều người đồng bào họ đang mặc cảm và tự ái vì cớ cái làn da về cái sắc tộc của họ thậm chí tôi cầu nguyện đem đến sự chữa lành cho những tấm lòng của người đồng bào họ là những người họ sống ở trong sự mặc cảm về thân phận của họ có người nói với tôi một sư ơi một sư biết không từ bé em rất là ghét cái cái cái cái cái cái, cái, cái gốc dân tộc của em em tự trách bản thân mình trách thân trách phận trách số phận tại sao mà em lại sinh ra là người đồng bào mà em không phải sinh ra ở dưới thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những cái chỗ khác tôi nói rằng đây là cái chương trình của Chúa tại vì trước khi mà em sinh ra thì Đức Chúa Trời ngài đã quyết định cho em là nam hay nữ Chúa đã chọn cho em cái tên của ngài rồi và Chúa đã cho em uh, được sinh ra trong gia đình nào quốc tịch của em, của em là gì và em là trai hay là gái em là con thứ mấy ở trong gia đình và Chúa ngài đã quyết định hết tất cả mọi sự trong cuộc đời của em em không thể nào thay đổi được gì đó để qua đó Chúa có thể ban phước cho em và sử dụng em cách lớn lao hơn cho những người có hoàn cảnh cùng giống như em tạ ơn Chúa tôi bây giờ tôi phát hiện ra rằng là làn da của tôi nó có một lợi thế qua Philippines tôi ngồi trên xe buýt cái người Philippines bên cạnh tôi nói người ta nói tiếng tiếng Tagalog tức là cái tiếng bản xứ của họ đó tôi trả lời rằng Apoi à, Vietnamese tức là tôi là người Việt Nam cái nó hả anh là người Việt Nam hả đúng rồi yes right I'm Vietnamese à tôi, nói tiếng Anh với họ họ nói ồ vậy hả nhìn sao giống người Philippines quá à, và tôi cảm ơn Chúa bởi vì cái làn da của tôi là làn da quốc tế đi đâu người ta cũng tiếp nhận được tôi nói làn da quốc tế là bởi vì quý vị biết rằng là cái người người mà đẹp nhất hành tinh này á xếp thứ năm đẹp nhất hành tinh này đó là người AD người hoa hậu tên là Hờ Henie Hờ Henie cái làn da của Hờ Henie đó là đẹp nhất hành tinh này quý vị và tôi tự hào bởi vì cái làn da của tôi giống Hờ Henie cảm ơn Chúa quý vị thấy không Chúa ngày có chương trình khi mà Chúa ngày cho chúng ta được sinh ra trong một cái màu da nào đó trong một cái chủng tộc nào đó Chúa ngày có chương trình để chúng ta có thể trở thành nguồn phước và khích lệ cho nhiều người khác mà tôi không biết quý bà chị em tôi không biết cái điều đó tôi mặc cảm tôi tự ái vì cái màu da của tôi cho đến khi Chúa ngài sử dụng tôi theo cách đặc biệt của Chúa bây giờ nếu tôi qua Mỹ là người ta sẽ nhận biết tôi ngay là người Việt Nam hay là người châu Á nhưng mà tôi nếu sống ở đây thì người ta sẽ không biết tôi là người ở xứ nào đấy hết đúng không qua Philippines thì cứ tưởng là Philippines tôi qua Indo thậm chí tôi ngồi trên máy bay với những người Hồi giáo giáo Indo họ cũng da như tôi luôn họ cũng không biết tôi là người Việt Nam nữa qua Malaysia cũng vậy nữa quý vị cái làn da của tôi là làn da quốc tế cảm ơn Chúa tự hào không tự hào mà trước đây thì tôi rất là mặc cảm quý vị nhưng mà bây giờ thì Chúa ngày làm phép lạ để tôi không còn mặc cảm nữa tạ ơn Chúa ở trong thánh có những người họ cảm thấy mặc cảm tự ti về thân phận của họ thứ nhất đó là Gideon ở trong các quan sát đoạn 6 câu 11 cho đến câu thứ 16 thì chép về việc một thiên sứ của Đức giê va đã hiện ra với Gideon và thiên sứ của Chúa đã nói cùng với người như thế này hỡi người dũng sĩ Đức giê va ở cùng ngươi Gideon thưa rằng ôi Chúa nếu Đức giê va ở cùng chúng tôi sao các điều này sẽ đến cho chúng tôi các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê Va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi sự ý tô sao? Vì bây giờ Đức Giê Va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Midian. Đức Giê Va xây lại cùng người mà phán rằng hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Midian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng than ôi hỡi Chúa tôi sẽ lấy chi giải cứu giải cứu Israel. Kìa trong chi phái Manasseh họ tôi vốn nghèo hơn hết còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người vậy khi mà Chúa ngài chọn Gideon để mà trở thành một người quan sát giải cứu dân Israel thì ông nói rằng là tôi Chúa ơi tôi ở trong họ của tôi tôi là nghèo hơn hết tôi là người nhỏ hơn hết ở trong nhà của cha tôi quý vị thấy không ông đang mặc cảm ông tự ti về thân phận của mình có bao giờ quý vị cảm thấy ở trong gia đình của mình trong gia tộc của mình mình là người nhỏ nhất không trời ơi chúa ơi chúa chọn anh cả chứ sao chúa chọn con con út út mà tiếng nói con đâu có ra gì đâu quý vị ơi cái chương trình của chúa mình không hiểu nổi được nhưng mà khi chúa chọn hãy amen với chúa và chúa sẽ làm phép lại cho đời sống của chúng ta vua sơ lơ cũng vậy vua sơ lơ cũng là một người lúc ban đầu khi mà chúa ngày gọi ông và chúa chọn ông á thì ông cũng cảm thấy mình là một người rất là hèn hạ ở trong Samuel thứ nhất đoạn số 9 câu 21 chép rằng là tôi chỉ là một người Benjamin là một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết à, các nhà của chi phái Benjamin nhưng sao ông nói với tôi giọng như vậy à, khi mà Đức Chúa Trời ngày phán qua tiên tri Samuel rằng là Sau lơ sẽ trở thành một người được sức giàu và được cao trọng thì ông đã nói rằng là tôi chỉ là một người Benjamin và chúng ta biết rằng là Benjamin là chi phái Úc ở trong 12 chi phái và đã là người Benjamin rồi nhưng mà nhà của ông họ của ông lại là hèn hèn mọn hơn hết ở trong các nhà của chi phái Benjamin là Chúa ngài chọn những cái điều rất là nhỏ đúng không quý bà chị em Chúa chọn cái điều gì đó bé lắm nhưng mà qua cái điều đó Chúa ngài có thể làm hổ thẹn những thế lực của ma quỷ và ngài đánh bại những cái thế lực lớn lao nghịch lại với Chúa qua những con người rất là nhỏ bé và tầm thường như vậy rồi nhân vật uh, tiếp theo nữa mà có một cái đời sống rất là khổ và đầy những mặc cảm đó là Gia Bê ở trong sự ký thứ nhất đoạn số 4 câu 9 đến câu 10 Gia Bê được tôn trọng hơn anh em mình mẹ người đặt tên là Gia Bê vì nói rằng ta sẽ nói trong sự đau đớn Gia Bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng chớ chi Chúa ban phước cho tôi mở bờ cõi tôi rộng lớn nguyện tay Chúa phù giúp tôi giữ tôi được khỏi sự giữ hầu cho tôi chẳng buồn rầu Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Tại Chúa ở đây chúng ta thấy được là Đức Chúa Trời Ngài nhìn biết được biết được đời sống của Gia Bê. Gia Bê sinh ra trong sự đau đớn. Và cái từ Gia Bê ở trong tiếng Hebrew đó là cái từ đau đớn, khổ sở, cực nhọc, không ra gì, đầy dậy như sự rủa xả và tối tăm. Và cái, chúng ta có thể hình dung được là khi mà Gia Bê còn bé thì ông đi đâu cũng đều bị người ta gọi là Ê cái thằng đau đớn Đau đớn tới đây Khổ sở tới đây Cái thằng bị rủa xả tới đây Cái thằng nhục nhã tới đây Quý vị ơi Mình có thể hiểu được là cái tâm trạng Gia Bê Nó không được tốt lắm Khi mà nghe người ta nói cái tên mình như vậy Và thế là Gia Bê đã cầu nguyện với Chúa Xin Chúa ban phước cho con Mở bờ cõi con rộng lớn Quý vị thấy không Một người tự ti đầy mặc cảm thì họ sẽ không thể nào có thể đi xa được họ không thể nào mà có mối quan hệ rộng lớn được họ chỉ có thể ru rú ở tại nhà và không dám tiếp xúc với ai hết Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi khỏi sự giữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Quý vị ơi, nếu quý vị muốn được giải thoát ra khỏi những sự mặc cảm, hãy đến và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúa Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Chúa sẽ mở rộng bờ cõi và các mối quan hệ của chúng ta. Chúa sẽ mở rộng những cái ơn và những ta lân cũng như là những khả năng của chúng ta đôi khi chúng ta mặc cảm mình là người nó lắp mình không dám giảng lời của Chúa mình không dám trở thành mục sư mình không dám trở thành một người à, lãnh đạo thuộc linh ở trong hội thánh bởi vì mình có một cái khuyết điểm nào đó ở trong đời sống của chúng ta quý vị ơi tôi tức là quý vị ở trong lòng thương xót của Chúa hãy đến với Ngài và xin Chúa Ngài gia tăng bờ cõi của chúng ta gia tăng những cái ơn của chúng ta gia tăng khả năng của chúng ta có thể trước đây chúng ta không phải là một người có tài hùng biện không phải là một người có cái sự ăn nói lưu loát nhưng mà nếu chúng ta đầu phục Chúa và chúng ta trao dân mô miệng của mình cho Chúa thì Chúa sẽ đặt đèn lời của Ngài trên trên môn miệng của chúng ta và chúng ta sẽ nói ra những lời khôn ngoan và đầy dạy sức giàu của Chúa. Nếu chúng ta là một người học ít và chúng ta không phải là một người ờ, học cao hiếu rộng Quý vị ơi hãy cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa Thần của Ngài ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta trở nên xuất sắc ở trong mọi lĩnh vực mà chúng ta trước đây chúng ta chưa bao giờ có cái trải nghiệm tôi tin rằng là khi thánh linh của Chúa ngày đến trên quý mài chị em thì ngài sẽ khiến cho con số 0 trở thành con số 10 khi thánh linh của Chúa ngày đến trên chúng ta thì Chúa sẽ khiến cho cuộc đời tan vỡ của chúng ta trở thành một cuộc đời đầy dạy phước hạnh để chúc phước cho nhiều người khác xung quanh chúng ta cảm ơn Chúa giải pháp cho những người mặc cảm đó là chúng ta cần phải nhìn thấy định dạng bản thân của mình và giá trị của chính mình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ hai, hãy học cách trân quý bản thân mình như cách mà Đức Chúa Giêsu Christ ngài yêu quý bạn. Thứ ba, hãy công bố lời, lời Chúa cho bản thân chúng ta trong sự cầu nguyện và đức tin mỗi ngày. Thứ tư, học cách mở lòng với Đức Chúa Trời và với những người xung quanh. Thứ năm, hãy dạn dĩ bước ra và hòa nhập với cuộc sống và những người xung quanh bạn. Nếu một người chỉ ở nhà và ru rú với cái điện thoại không dám tiếp xúc với ai thì người đó tự đang làm khổ chính mình người đó đang tự chết dần chết mòn trong cái hộp mà mình tạo ra cho nên chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa hãy nhìn vào trong lời của Chúa và nhìn thấy được bản thân của mình được dựng nên theo hình ảnh lớn lao và vĩ đại của Đức Chúa Trời lúc ban đầu nếu chúng ta có phạm tội hoặc là có một cái ờ, cái cái cái, cái, cái ờ, sự sai lầm nào đó trong quá khứ của chúng ta thì xin huyết Chúa Giêsu tẩy sạch chúng ta và cho chúng ta được phục hồi trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời để chúng ta thấy được là mình là con của Đức Chúa Trời chứ không phải mình là con của cha mẹ mình có một người đồng bào đã nói với tôi rằng một sư ơi cách đây vài tháng trước đó, em đã được Chúa thay đổi qua bài hát ta là ai của Y Sắc Thái khi mà em cảm thấy bản thân mình chẳng là gì hết mà tại sao Chúa yêu thương mình như vậy thì tình cờ em mở youtube lên và em nghe các bài hát ta là ai ta là con của đức chúa trời của y sắc thái hát ở trên youtube và em ấy đã khóc và được thay đổi bởi vì cỡ trước đây mình cứ nghĩ mình là con của cha mẹ mình mình chỉ là con của người đồng bào sắc tộc chứ mình không nghĩ rằng mình là con của đức chúa trời chí cao cảm ơn chúa cái là bài hát đó đã thay đổi em ấy quý mà chị em hãy để cho lời của đức chúa trời thay đổi bản thân của chúng ta hình dung được mình là những công nương hoàng tử ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời tuyệt vời không quý mài chen và nhờ biết của Chúa Jesus mà chúng ta được mặc lấy sự vinh hiển và phước hạnh của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta lời của Chúa trong Roma đoạn 10 câu 11 chép rằng là vả kinh thánh nói rằng kẻ nào tiến ngay sẽ chẳng bị hổ thẹn câu uh, ở trong thi thiên đoạn, thiên đoạn số 25 câu số 3 chép rằng là thật chẳng ai trông cậy ngài mà lại bị hổ thẹn còn những kẻ làm gian trá vô cớ chúng nó sẽ bị hổ thẹn Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là những ai trong cậy Chúa sẽ không bao giờ bị hổ thẹn ai tin Chúa sẽ không bao giờ bị hổ thẹn quý mà em. như vậy nếu chúng ta lật ngược lại câu này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là người nào mà tin Chúa rồi mà còn cảm thấy mặc cảm còn hổ thẹn đó thì người đó chưa thật sự ở trong Chúa Giêsu đúng không ai tin Chúa thật sự ai mà người phó thác cho Chúa thật sự cuộc đời của mình thì người đó sẽ thấy được bản thân của mình là một người trọn vẹn không tì vết là một nàng dâu chính sạch của Đấng Christ là một người được tha thứ quá khứ tội lỗi của chúng ta đã được qua đi rồi trong Chúa Jesus Christ mọi sự được trở nên mới chúng ta được có một quốc tịch mới đó là quốc tịch thiên đàng amen dạ yeah. quốc tịch thiên đàng là quốc tịch cao quý nhất ở trên trên hành tinh này có nhiều người họ bỏ tiền hàng tỷ đồng để mà mua quốc tịch của Mỹ hoặc là mua quốc tịch của đất nước châu nào đó nhưng mà chúng ta có biết một điều rằng là ngay cả dân Mỹ và dân châu Âu bây giờ họ vẫn phải tin Chúa Jesus Christ thì họ mới được cứu rỗi linh hồn không? Như vậy thì quốc tịch thiên đàng là quốc tịch cao quý nhất mà chính Chúa Jesus Christ ngài đã phải chết một cái chết rất là đau đớn và nhục nhã chết thập giá cách đây hai năm về trước để ban cho chúng ta. Đó là giá không thể nào có thể trả được bằng tiền bạc, vật chất. Cho nên chúng ta hãy nhìn thấy chính mình là một người được phước bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta không phải hổ thẹn, không phải cỡ gì hết quý mời chị em. Sau này nếu có một ờ, người Mỹ hoặc là một người nước ngoài nào đó bắt tay với chúng ta ngồi bên cạnh uống cà phê với chúng ta, chúng ta có dám tự tin và dạng dĩ để nhìn thẳng vào mắt của họ và nói chuyện với họ như là những người bạn không? tôi thấy có những, có những người họ sống ở trong sự mặc cảm rất là tội nghiệp với mà chị em tức là khi mình ngồi đến bên cạnh họ đó không dám nhìn thẳng vô mắt của mình để mà nói chuyện như là một người bên cạnh họ khi mà tôi đi truyền giáo ở ờ, Cà Mau hoặc là ở ờ, những cái vùng sâu vùng xa đó quý vị tôi thấy có những người họ không dám nhìn thẳng mắt của mình họ nhìn mình ô cái ông mục sư để cho thành phố xuống ô ổng giống như trên cao còn mình chỉ thấp này nè cho nên là khi mà nói chuyện với mục sư á là không dám nhìn thẳng cho mắt mục sư à, họ cảm thấy mặc cảm bởi vì họ là người ở tỉnh lẻ còn họ còn còn mình á là người ở thành phố ủa như vậy chứ chúa yêu dân thành phố hay là chúa yêu dân ở tỉnh lẻ nông thôn amen đức chúa trời ngài yêu thương thế gian chứ ngài không yêu thương dân thành phố hoặc là dân nông thôn đúng không ạ à? tất cả mọi người Chúa đều yêu quý như nhau hết chỉ có con người của mình còn phân biệt vùng miền phân biệt tiếng nói nói phân biệt màu da phân biệt sắc tộc nhưng mà đối với Chúa Trời thì Ngài không phân biệt ai hết ở trong Chúa chúng ta chỉ có một thứ dân mà thôi đó là dân Israel thuộc linh của Chúa Amen Rồi đó là mặc cảm tự ti Chúng ta giải quyết bằng cách chúng ta cầu nguyện với Chúa và công bố lời của Chúa ở trong sự cầu nguyện lời của Chúa sẽ thay đổi chúng ta và khiến cho chúng ta được nhấc cao lên ở trong sự vinh hiển của Ngài cảm ơn Chúa rồi mặc cảm thứ hai đó là mặc cảm tự tôn à, đây là loại, loại mặc cảm nó ngược lại với mặc cảm tự ti biểu hiện của là mặc cảm này đó là cá nhân đó thường quá đề cao mình và mong muốn mọi người phải thừa nhận khả năng của mình cao hơn thực tế của nó nói cách khác người mặc cảm tự tôn thì họ luôn muốn cho người khác phải đề cao chính mình và khi mà không được như ý thì họ uh, sẽ bị dằn vặt bặt đau khổ vỡ mộng bởi vì mình đã không được mọi người chấp nhận như mình tưởng ở trong thánh có những người như thế này đó là người Pharisee và Sadducee cái nhóm Pharisee và Sadducee đã xuất hiện trước Chúa Giêsu khoảng ờ, hơn 100 năm và họ có một bề dày lịch sử để mà nghiên cứu luật pháp môi xe và lập ra rất là nhiều cái kinh luật ở trong trong trong trong giáo phái của họ họ tự hào họ là một giáo phái thánh khiết và họ có bề dày để mà dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho cho dân chúng và có rất là nhiều người đã tin và đã theo họ nhưng mà thình lình khi Chúa Giêsu xuất hiện thì dân chúng họ bỏ những người Pharisee và đi theo Chúa Giêsu thế là những người Pharisee thầy thống giáo và người Sadducee đã cảm thấy tự ái và thấy rằng là dân chúng không còn tôn trọng mình nữa dân chúng không còn đề cao mình nữa và thấy là họ mất đi cái quyền lực của họ mất mất đi cái ờ, sức ảnh hưởng của họ cho dân chúng và thấy là họ đã mặc cảm từ tôn và họ ghét Chúa Giêsu họ tìm cách để tiêu diệt và trừ khử Chúa Giêsu và quý mà chị em ơi cái mặc cảm từ tôn này nó là một trong những cái hình thức của sự kiêu ngạo kiêu ngạo ngầm đó quý vị nó phải là một cái sự kiêu ngạo rõ ràng nhưng mà nó là một cái sự tự ái nó xuất phát từ trong cái sự kiêu ngạo và để giải, giải giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta cần phải hạ mình xuống để Chúa ngài thương xót chúng ta bởi vì nếu không hạ mình xuống thì Chúa của trời ngài sẽ à, đối với người kiêu ngạo Chúa sẽ làm gì với mày yeah. Dạ, khi rơi nhất đoạn 5 câu số 5 nói rằng là Đức Chúa Trời Ngài chống cờ kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường vậy thì ai có ý tưởng kiêu ngạo thì người đó sẽ bị Chúa Ngài chống cự làm sao mà mình có thể thờ phượng Chúa và phục vụ một đấng đang chống cự lại từ lễ mình quý mà chứ làm sao mình có thể thờ phượng một đấng đang chống cự lại mình không thể nào được có nhiều du à, có nhiều du khách khi mà đến Huế thì họ nhận xét như thế này người Huế khó tính quá buôn bán kinh doanh mà sao ít nụ cười chẳng có đón đã mời chào khiến người mua không khỏi ái ngại tại vì những cái người bán ở đó khi mà hỏi món hàng là bao nhiêu thì những người bán thì họ không có nhiệt tình để mà mà nói giá cả hoặc là như là ở miền Nam mình hoặc là ở miền Bắc là luôn luôn mời chào nhiệt tình thì có một nhà nghiên cứu lịch sử họ đã cho biết như thế này trong tiến trình lịch sử mấy trăm năm đế đô và từng là nơi hội tụ tinh hoa đất nước trong một thời gian dài đã khiến cho người Huế luôn có cảm giác đường lịch sử phát lên mình vần hào quang của tầng cư dân cư dân kinh kỳ à, tuy nhiên cũng chính chính điều kiện lịch sử của một kinh đô phong kiến buổi thái trào đã khiến cho người Huế phải sống trong chênh giữa cái hư và cái thực giữa danh phận kiêu sa trong quá khứ và số phận không như mình mong muốn ở trong hiện tại. Điều đó đã hình thành nên một mẫu hình mà người ta thường gọi là chất mẹ trong con người Huế, hình thành nên kiểu tính cách ẩn chứa mặc cảm tự tôn. Không chỉ giới quý tộc, chất mẹ ấy đã lan tỏa và thấm sâu vào đại bộ phận các tầng lớp người dân thông qua hệ thống dinh thự nơi những ông hoàng bà chúa rất gần với thường dân để tương sinh. Vậy thì mình thấy rằng là có những dân tộc họ lại đầy những cái sự mặc cảm tự tôn tại vì sao trong quá khứ lịch sử họ họ là dân tộc thượng đẳng họ đã là những người cai trị ở trong thời quá khứ cho dẫu rằng bây giờ trong hiện tại họ không còn cai trị và là tầng lớp cao cấp đó nữa nhưng mà cái quá khứ đó khiến cho họ sống ở trong một cái gọi là một cái ảo ảnh đó quý vị và cho đến bây giờ họ vẫn cứ cho rằng mình là có danh phận kiêu sa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 quá khứ của chúng ta đã qua hết rồi nhưng mà chị em quá khứ nhục nhã ê chề hay là quá khứ vinh hoa đầy uh, lấp lánh thế nào cho nữa thì đức chúa trời thầy cho qua hết rồi hiện tại chúng ta vẫn là dân của đức chúa trời ở trong sự vinh hiển của đức chúa trời chứ không phải trong sự vinh hiển của thế gian sự vinh hiển của thế gian đều sẽ qua đi nó chỉ là tạm thời mà thôi nhưng mà cái sự vinh hiển của đức chúa trời ban cho con cái của chúa đó mới là sự vinh hiển mang tính đời đời Gia cơ đoạn 4 câu 8 trên câu 10 chép rằng là hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình, còn ai hai lòng hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Vậy thì một người mặc cảm từ tôn, họ sẽ không thể nào được ơn và được phước của Chúa. Họ cần phải hạ mình xuống để Chúa Ngài có thể nhắc họ lên quý ông bà chị em muốn Chúa nhắc lên hay là tự mình mình nhắc mình lên mình tự mình nhắc mình lên thì có cái khác đạp xuống được đúng không nhưng mà Chúa nhắc chúng ta lên thì ai mà đạp mình xuống thì người đó cũng xuống theo xuống trước mình luôn và mình không thể nào mà bị hại được quý ông bà chị em khi mà Chúa nhắc Joseph lên các anh của Joseph có thể hại Joseph được không có thể hại hạ hại Joseph xuống được không được chứ quăng xuống hố à đúng không nhưng mà không giết Joseph được đúng không có thể trước mắt đó họ hạ xuống nhưng mà về lâu về dài trong chương trình của Chúa thì các anh Joseph không thể nào có thể triệt hạ được Joseph bởi vì cớ Đức Chúa Trời Ngài muốn ban phước cho Joseph và Ngài muốn nhìn thấy cái sự khiêm nhường hạ mình của Joseph cho đến đúng thời điểm thì Chúa Ngài nhắc Joseph lên tuyệt vời không quý mài che cho nên là con cái Chúa chúng ta không cần phải tự tôn chúng ta không cần phải tự vỗ ngực xưng tên rồi cho rằng là mình là hơn người khác vì cái quá khứ gia đình của mình hoặc là gia tộc của tôi là phải nói là ở khu này là đứng đầu nhắc đến cái gia tộc của tôi thôi là tôn nữ công tằng tôn nữ gì đó là người ta phải nể phục quý mài chị em ơi cái đó đối với chúa nó chẳng là cái đinh gì hết á không phải tôi nói như vậy để sỉ nhục quý vị nhưng mà chúng ta cần phải có một cái thực tế ở trong lễ thật của chúa đó là trước mặt đức chúa trời thì ngài không tay vị ai hết đúng không ạ à? đối với đối với Chúa người Mỹ hay là người Việt người dân tộc thiểu số hay là người thành thị người uh, uh, quý tộc hay là người hạ đẳng đây là một trước mặt Chúa hết chúng ta tất cả đều cần có sự thương xót của Chúa cảm ơn Chúa rồi mặc cảm thứ ba mà Đức Chúa Trời ngài muốn giải phóng chúng ta đó là mặc cảm tội lỗi ở trong cuộc sống thì có lẽ chúng ta cũng đã từng gặp rất là nhiều người mang mặc cảm tội lỗi ngay cả bản thân của chúng ta đôi khi cũng có những lần mang lấy mặc cảm tội lỗi này bởi vì trong cuộc đời này không ai có thể tránh được những bất pháp những sai lầm và vì thế có những lúc chúng ta cảm thấy mình sao mà tội lỗi quá rồi chúng ta tự đau khổ tự dằn vặt chính mình về những yếu đuối bất toàn của chúng ta và điều tệ hại hơn đó là mặc cảm tội lỗi nó khiến cho chúng ta nghi ngờ sự hiện diện sự chu cấp và những lời hứa của Chúa cho đời sống của chúng ta khiến cho chúng ta khó tin rằng là Chúa có thể yêu thương chúng ta tha tội chúng ta và những, những cái cảm giác tiêu cực đó nó sẽ đẩy chúng ta xuống đáy của sự vô tín và nghi ngờ mà cảm tội lỗi có thể khiến chúng ta quên mình à, quên, quên quên đi cái thực tế đó là Chúa ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi những sự định tội và chúng ta sẽ sống ở trong sự lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt chính mình vì cơ những tội lỗi của mình quý mà cha em ơi đừng bao giờ để cho sự mặc cảm tội lỗi nó đè chúng ta và khiến chúng ta không dám đến gần với Đức Chúa Trời nó khiến chúng ta càng ngày càng xa cách khỏi Chúa và bỏ nhóm bỏ nhóm bỏ đọc lời của Chúa bỏ cầu nguyện bỏ tương giao với Đức Chúa Trời đó là những cái sai lầm mà một người mặc cảm xấu hổ tự ti do tội lỗi gây ra nó khiến cho người đó bị mắc mưu ma quỷ là như vậy ở trong kinh thánh có những con người họ đầy những mặc cảm tội lỗi như là Marie Madeleine nhưng mà Chúa ngài đã thăm viếng và thay đổi con người này Mary Magdalene vốn xuất thân là một cô gái điếm Kinh Thánh nói rằng là bà là một người đàn bà xấu nết Và từ trong Mary Magdalene có 7 con quỷ dữ Bởi vì trong quá trình hành nghề thì quỷ đã bước vào trong đời sống của Mary Magdalene Nhưng mà Chúa đã giải cứu bà Và bà đã không còn mặc cảm Nhưng mà bà đã đi theo Chúa Và trung tính theo Chúa cho đến cuối cùng rồi có người đàn bà thứ hai ở trong cái thánh đầy những sự mặc cảm mà Chúa giải thoát bà ấy đó là người đàn bà Samari ở bên giếng Gia Cớp ở trong tin lành văn đoạn 4 câu à, từ câu 1 cho đến hết đoạn chúng ta thấy được cái người phụ nữ này đã có năm đời chồng năm đời chồng quý vị tức là năm người chồng ở với năm người chồng đó nhưng mà không có giấy hôn thú gì hết và bà phải lựa cái lúc mà giữa trưa cái lúc mà nắng nóng nhất không có ai đi múc nước á, thì bà mới đi để không ai thấy được mình và khi mà bà đi lúc giữa trưa như vậy thì đã thấy được Chúa Giêsu đang đang ngồi ở tại giếng Gia Cốp để mà chờ vậy Chúa biết được cái thời điểm nào Chúa có thể thăm viếng người phụ nữ này bởi vì bà ấy luôn luôn lảng tránh đám đông và không bao giờ muốn gặp ai hết bởi vì bà ấy có mặc cảm tội lỗi mình là một người tội lỗi mình là một người phụ nữ xấu nết không ra gì nếu ai đó thấy mình như vậy người ta hỏi thăm mình thì mình phải trả lời mệt lắm thôi bây giờ mình đi cái lúc mà giữa trưa cái nắng nóng nhất cái lúc mà không ai đi để không có ai làm phiền mình hết nhưng mà tại Chúa Chúa Giêsu ngài đã thay đổi bà ấy qua cuộc gặp đinh mệnh đó bà được thay đổi và bà không còn mắc cỡ mặc cảm với những người xung quanh nữa quý mà cha rồi có Matthew có Sa Chê là những người đã được Chúa ngài thay đổi những cái mặc cảm tội lỗi trong quá khứ bởi vì họ là thường thu thuế Kinh Thánh nói rằng là họ là những người xấu hết Giàu có lắm, xa hoa lắm Tiền bạc nhiều lắm Bạn bè thì giàu sang phú, phú quý nhiều lắm Nhưng mà danh dự thì không có Ai cũng xa lánh bởi vì cớ những người đó làm việc cho chính quyền tay sai của La Mã Và trong mắt mọi người thì Matthew, Sa Chê là những con người đang chết Những con người không đáng được Chúa thương xót Nhưng mà tại ơn Chúa, Ngài đã đến và Ngài đã gặp những con người đó Chúa đã tha tội cho họ và Chúa ngài ban ơn Chúa thay đổi cuộc đời của họ họ không còn mặc cảm họ không còn xấu hổ nữa khi Chúa bước vào nhà của họ thì họ đã bằng lòng để mở rộng tiếp đón Chúa dẫu rằng những người xung quanh nói với ờ, với Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu bước vào nhà sa chê đó thì người ta nói rằng là người này vào trong nhà kẻ có tội mà trò thì sa chê đã nói rằng là Lạy Chúa tôi sẽ bán phân nửa gia tài của tôi để phân chia cho người nghèo khó và nếu từ hôm nay trở đi tôi có làm hại ai thì tôi sẽ đền gấp bốn lần quý bà chị em ơi đó là thái độ ăn năn thật và Chúa đã nói rằng là hôm nay sự cứu rỗi đã vào trong nhà này này cảm ơn Chúa Chúa có thể thay đổi con người chúng ta từ mặc cảm tội lỗi trở đến đầy vinh hiển trong ơn của Chúa có một cái lỗi lầm nào đó trong quá khứ mà chúng ta hay tự trách bản thân mình hay tự lên án bản thân mình hoặc là mình nói mình là cái thằng đáng chết mình không được Chúa thương xót đâu tôi đáng chết quý bà chị em ơi nguyện lời của Chúa buổi chiều nay thay đổi chúng ta để chúng ta thấy rằng là mình không đang chết nhưng mà mình đang sống mình đáng được Chúa thương xót mình đáng được nhận ân điển của Chúa cho đời sống của chúng ta nhiều hơn và nhân vật đầy mặc cảm tội lỗi mà trong mùa lễ thương khó vừa qua chúng ta đã nhắc đến đó chính là Peter. Peter trước khi mà Chúa Giêsu bị khó thì ông ấy nói rằng là ai mà chối chúa đó ai phản chúa đó cho tôi tôi không bao giờ tôi bán chúa tôi không bao giờ tôi phản chúa hết tôi sẽ liêu mạng sống tôi vì cớ chúa nhưng mà đúng một cái ngay trong cái đêm bị bệnh đó thì ông đã trôi chúa ba lần vui mà cha tôi hỏi quý vị rằng là cái cảm giác lúc đó sau khi ông ăn thì Peter đã cảm thấy thế nào xấu hổ không? Chúa Giêsu ngài nhìn một cái nhìn đầy nhân từ và Phi-rơ đã hòa khóc, ăn năn và thông hối. Nhưng mà sau khi ăn năn thì có lẽ cái cảm giác mặc cảm tội lỗi vẫn còn trong đời sống của Phi-rơ. Mình từng là một người ờ, sứ đồ trưởng ở trong 12 sứ đồ đã từng được Chúa ưu ái, được Chúa ưu tiên, được Chúa càng quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà mình lại thất bại ở trong việc xưng nhận Chúa tới ba lần có lẽ Führer cũng cảm thấy mình không xứng đáng để trở thành một người tiếp tục để ra truyền tin lành của Chúa nhưng mà tại Chúa Chúa đã giải phóng Führer ra khỏi những mặc cảm tội lỗi đó quý mời chị em Chúa đã đem Führer trở lại với trở lại với tình yêu ban đầu và cho ông được phục hồi trở lại trong mối quan hệ tốt lành với Chúa và Chúa không kể đến những quá khứ thất bại của Führer và các sứ đồ và Chúa ngài ban cho họ có cơ hội để họ có thể tiến lên phòng cao và kinh nghiệm được sự đổ đầy quyền năng thánh linh của Chúa trên không cao trong ngày lễ mua tôi cảm ơn chúa xin chúa ngài thay đổi chúng ta để chúng ta trở thành những con người không còn xấu hổ không còn mặc cảm tội lỗi nữa có thể chúng ta đã từng mặc cảm bởi vì cỡ mình đã thất bại nhiều lần cùng một cái tội lỗi đó mà bị thất bại rất là nhiều lần trước đây tôi công bố trong danh Đức Chúa Jesus quý vị sẽ được tự do ra khỏi tất cả mọi cái sự đoán phạt và những sự đỉnh tội của ma quỷ ở trên đời sống của quý vị Hiện nay chẳng có sự đáng phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha chúng ta khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Chúa Ngài sẽ rửa sạch tất cả những sự hổ trên trên đời sống của chúng ta. Ở trong Esai đoạn 45 câu 17 chép rằng là Duy Israel đã được Đức giê va cứu cho, được sự cứu đời đời. Đến đời đời vô cùng các ngươi không còn mang hộ mang nhờ. Giăng nhất đoạn 1 câu 9 chép rằng là Còn nếu chúng ta xưng tội mình Thì Ngài là thành tính, công bình để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều dạng nghe à, Lời của Chúa hứa rằng là Nếu chúng ta xưng tội mình Thì Chúa thành tính công bình để tha tội Không phải tha một vài tội đâu Nhưng mà là tha mọi tội lỗi đúng không ạ Mọi điều dạng ác Esai đoạn 1 câu 18 chép rằng là Đức Giê-hô phán Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau Dầu tội các ngươi như hồng điệu Sẽ trở nên trắng như tuyết dầu đổ như son sẽ trở nên trắng như lòng chiên Esai đoạn 44 câu 22 chép rằng là ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc người. Cảm ơn Chúa đó là những lời hứa mà Chúa ngày hứa rằng ngài sẽ ngài sẽ tha thứ chúng ta. Dù là tội ác của chúng ta nó đáng chết, nó đậm, nó uh, mức độ nó như thế nào chứ nữa thì Chúa ngài vẫn có thể tha tội chúng ta và khiến chúng ta được sạch trong khỏi tất cả mọi tội lỗi và khi Chúa tha thì Chúa không còn nhớ đến nữa và Chúa không kể đến cái tội lỗi đó để chúng ta phải xấu hổ. Thi Thiên đoạn 103 câu 12 chép rằng là phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bao nhiêu. Vậy thì phương Đông và phương Tây không bao giờ gặp nhau đúng không? Mặt trời mọc hướng Đông, lặn ở hướng Tây thì Đông và Tây không bao giờ gặp nhau được. Như vậy thì khi Chúa đem tội lỗi của chúng ta qua đây thì chúng ta sẽ được qua đây và tôi, tôi và tội lỗi sẽ không còn bao giờ gặp nhau được quý vị chọn tin lời của Chúa hay là chọn tin vào trong cảm giác của mình bởi vì sau khi chúng ta ăn năn đó thì ma quỷ là kẻ lừa dối nó vẫn sẽ đến nhắc lại cho chúng ta về quá khứ tội lỗi của chúng ta nó sẽ nhắc cho chúng ta về những thất bại của chúng ta về những sai lầm của chúng ta và đến lúc đó chúng ta không đứng vững trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta tiếp nhận những lời dối trá của nó ô chúa ngài có lẽ ngài không tha thứ cho tôi hôm qua tôi đã ăn năn sinh tội trong nhà của chúa rồi ô tại sao bây giờ tôi cảm thấy mình vẫn còn định tội vậy quý mày cha ơi hãy đuổi đi tất cả những cái sự định tội đó bởi vì nó không đến từ đức của trời nó không đến từ chúa đâu nhưng mà đến từ ma quỷ tại vì chúa đó đang là ngài tha thứ thì ngài tha một lần hết chứ ngài không bao giờ nhắc đi nhắc lại cái cái cái quá khứ tội lỗi của chúng ta cái sự cáo trách của thánh linh của chúa khác với lại cái sự định tội của ma quỷ ở chỗ đó là sự cáo trách của chúa nó sẽ giúp chúng ta nhận biết tội lỗi và đến gần với chúa để ăn năn và xin chúa ngài tha thứ cho mình để mình được phục hồi và tiếp tục bước đi với chúa còn cái sự định tội của ma quỷ đó là nó khiến cho mình thấy tội lỗi của mình và tìm cách để đi ra ngoài thách tội tự giống như Judas. Judas cái đó đã sống ở dưới sự định tội và không thể thắng được cái mặc cảm tội lỗi và ông đã chết nhưng mà phi rơ đã được cáo trách bởi thánh linh của Chúa thì ông đã ăn năn và ông đã không có đến cái chỗ chết giống như Judas Cà Đô. Quý vị ơi, cái điều quý vị cảm nhận trong lòng của mình mỗi ngày về tội lỗi của mình, nó đem chúng ta đến với sự ăn năn thì nó đến từ Chúa. Nhưng mà nó đem chúng ta đến cái chỗ treo cổ tự tử thì đó là đến từ ma quỷ. Amen. Nếu quý vị biết rằng là mình là người tội, hãy đến với Chúa và cầu nguyện kiên ăn hạ mình, ăn năn trước mặt Chúa đi quý vị. Hãy mở cái lời của Chúa ra cầu nguyện với Chúa Chúa ơi xin hãy tha thứ cho con theo lời của Ngài Đó mới thật sự là Thánh linh của Chúa làm việc Amen Tôi cầu nguyện xin Thánh linh của Chúa ngài đến cho quý mài cha em Để quý mài cha em sẽ không còn sống ở trong sự xấu hổ nữa. Quý mài cha em sẽ không còn sống ở trong sự mặc cảm nữa quý mài cha em Dù là chúng ta mặc cảm tự ti Mặc cảm về ờ, tội lỗi Chúng ta mặc cảm tự tôn chứ nữa Thì Chúa ngài đã có quyền năng của Ngài Ở trong lời của Chúa để thay thế cái sự xấu hổ đó bằng sự vinh hiển của Ngài. Esai đoạn 61 câu 7 chép rằng là các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự giúp nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần ở trong sứ mình và được sự vui mừng đời đời. Cảm ơn Chúa, Chúa hứa rằng là chúng ta sẽ được gấp hai để mà thay vì cái sự xấu hổ mặc cảm. Nếu trong những ngày vừa qua chúng ta đã sống ở trong sự mặc cảm, xấu hổ, tôi cầu nguyện xin Chúa cho quý vị được giàu hơn gấp đôi. Quý vị sẽ được thành công gấp đôi quý vị sẽ được kết quả gấp đôi ở trong ơn của Chúa. Đây là lời của Chúa. Amen. Xin Chúa ngày ban phước cho quý vị để quý vị sẽ có lương tháng gấp đôi so với lại những tháng vừa qua. Làm việc sẽ được năng suất gấp đôi. Amen không ờ, chị Hương? Tôi cầu nguyện xin Chúa cho chị gấp 3 lần luôn để chị có thể sớm trả nợ. Có thể mình đã, mình đã sống ở trong sự hộ quá lâu rồi, nhưng mà hôm nay chính là thời điểm mà Chúa ngày sẽ tâm viếng và Chúa sẽ thay đổi thân phận của chúng ta nhưng mà trước hết tâm lòng của chúng ta cần phải được thay đổi để chúng ta không còn sống ở trong sự mặc cảm và tự ti nữa amen tôi cầu nguyện xin chúa ngày nhất chúng ta lên để chúng ta được nhìn thấy cái sự sáng của chúa đang bao phủ chúng ta hào quang rực rỡ của đức chúa trời đang đội trên đầu của chúng ta không phải là hào quang rực rỡ của thế gian đâu quý mà chứ nhưng mà là hào quang của thánh linh khi thần của chúa ngài đến ngài sẽ cất nhắc chúng ta lên ở trong sự cao trọng và trong sự thịnh vượng của Chúa. Ephesos đoạn 1 câu 3 cho đến câu 14. Lời của Chúa chép rằng là trong Chúa có Thế Giêsu, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân điển phong phú mà Đức Chúa Trời đã ban xuống đầy tràn trên chúng ta. Xin Chúa ngày cho chúng ta được mặc lấy sự tha thứ của Chúa. Chúng ta không còn chán ghét bản thân mình nữa, không còn thù hận chính mình nữa nữa, không còn tự trách mình, tôi là người thế này, tôi là người thế kia nữa nhưng mà hãy nói rằng là tôi là người được Chúa yêu thương được Chúa tiếp nhận tôi là người được phước tôi là người được thành công được thịnh vượng được sức dâu được kết quả ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Xin mời quý vị cùng nhấn lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Tôi xin phép cầu nguyện. để Chúa Giêsu dấu chúng con. Cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa buổi chiều nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con là dân tộc thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con mỗi người đều được sinh ra theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Và trong Chúa Giêsu Christ chúng con được Chúa ngày tha thứ, được Chúa ngày rửa sạch bởi dòng huyết của Chúa của Chúa Giêsu Christ. Chúng con được tái sanh, chúng con được đổ đầy thánh linh của Chúa và chúng con được mặc lấy quyền phép và sự quyết định của Đức Chúa Trời trên tâm linh của chúng con. Đây Chúa Ma quỷ nó không muốn chúng con nhìn thấy được chính mình theo như lời của Chúa Nhưng mà nó làm cho méo mó tâm trí của chúng con Qua những sự thất bại qua những lời nhạo nhạo bán khinh chê của người này người kia từ trong gia đình từ khi mà chúng con còn bé cho đến khi chúng con lớn lên chúng con trưởng thành chúng con đi uh, uh, học hoặc là chúng con đi làm chúng con đã bị những người bạn xung quanh chúng con cười chê chúng con có thể vì một khuyết điểm nào đó ở trong thân thể của chúng con hoặc là trong cá tính của chúng con hoặc là trong con người của chúng con có một khuyết điểm nào đó mà người ta đã cười chê chúng con và khiến chúng con bị xấu hổ mặc cảm trong những năm tháng vừa qua Lạy Chúa xin huyết của Chúa Giêsu Christ tẩy sạch chúng con để chúng con giờ phút này không còn mặc cảm về bản thân của chúng con nữa. Chúng con cũng không xấu hổ về thân phận của chúng con là người dân tộc này hoặc là dân tộc kia. Chúng con không còn xấu hổ vì cớ à, chúng con xuất thân là à, một người à, à, mồ côi hoặc là không cha không mẹ hoặc là nghèo nàn rách rưới gì cả. Nhưng cảm ơn Chúa bởi vì mọi quá khứ đó Chúa Ngài đã tha thứ và Chúa đã à, xóa đi để chúng con bây giờ được hưởng một hiện tại đầy ơn và vinh hiển ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã gánh đi tất cả những sự xấu hổ, những, những sự xí nhục thay chúng con rồi ở trên thập tự giá Chúa Giêsu ơi. Mọi sự mặc cảm của chúng con Chúa Giêsu ngài đã mang lấy ở trên thập tự giá rồi và Chúa đã chịu xấu hổ thay chúng con để chúng con giờ phút này được phước và được ơn ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Cha bởi vì Ngài có một chương trình lớn lao dành cho mọi đời sống của chúng con. Và Chúa Ngài dùng những cái sự khiếm khuyết ở trên cơ thể của chúng con hoặc là trong đời sống của chúng con để làm sáng danh Ngài qua Ờ, sự kêu gọi của Chúa qua những công tác mà Chúa trao chúng con làm ở trong hiện tại và trong tương lai để Chúa được vinh hiển và được ngợi khen qua những khiêm khuyết và những yếu đuối đó của chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng con là những người uh, thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời và chúng con không sống ở trong xác thịt uh, uh, theo như thế gian nhưng mà chúng con sẽ sống ở trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng con mỗi ngày được nhìn thấy rằng là mình là một dân tộc thánh của Chúa, là dân Israel thuộc linh của Ngài là dân tộc được lựa chọn được Chúa yêu quý được Chúa thương xót được Chúa ban phước cho con cảm ơn Chúa xin Chúa hãy gãy tất cả những sự mặc cảm tự ti những cái sự mặc cảm tội lỗi ở trong, ở trong đời sống của chúng con những sự lên án định tội của ma quỷ nó khiến chúng con không dám tin rằng là Chúa có thể tha thứ và tha tội chúng con Lạy Chúa trong danh Đức Chúa Jesus những quyền lực của linh sự định tội, những linh của sự kiện cáo, những linh của sự cướp chiếc quy diệt đến từ ma quỷ nó phải lùi ra khỏi dân sự của Chúa giờ phút này để chúng con được cởi bỏ tâm trí thất bại tâm trí của sự uh, nghèo thiếu tâm trí của sự tội lỗi để chúng ta có được một tâm trí sáng láng một tâm trí công chính của dòng huyết cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ để chúng con tiếp tục bước đi theo Ngài và cho dù chúng con có thất bại nhưng mà Chúa là đã giúp đỡ chúng con để chúng con được trỗi dậy và được thành công còn cảm ơn Chúa bởi vì trong Ngài chúng con có sự cứu chuộc chúng con có sự tha tội cảm ơn Chúa Giêsu Ngài không ban chúng con một tâm thần nhút nhát bèn là một tâm thần mạnh mẽ có tình hướng yếu và dè dữ Chúa ơi chúng Chúa Jesus những sự nhút nhát, những sự mặc cảm, những sự tự ti đó nó phải rơi xa khỏi chúng con bởi vì nó không đến từ Đức Chúa Trời Nó đến từ ma quỷ thì nó phải rơi xa khỏi chúng con mãi mãi và không được phép trở lại với chúng con nữa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giấy lên hội thánh của Ngài ở trong sự tự tin, mạnh mẽ trong sự sức giàu của Ngài để mỗi ngày chúng con nhìn thấy rằng chúng con là những người được phước của Chúa. Chúng con đi đâu, chúng con làm gì, chúng con cũng đều được thành công bởi vì chúng con có sự tự tin và Chúa ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước chúng con để chúng con luôn biết khiêm nhường hạ mình và chúng con sẽ được phước một cách lâu dài xin đừng để chúng con bị mặc cảm từ tôn chúng con đừng uh, xin đừng để chúng con nghĩ rằng chúng con là ai là người cao hơn người khác nhưng xin Chúa cho chúng con được mặc lấy một tâm tình tầm thường của Đức Chúa Giêsu Christ để chúng con mỗi ngày được ơn càng hơn ở trong Chúa Giêsu Christ và trong sự khiêm nhường hạ mình của Ngài. Còn cảm ơn Chúa, chúng con dâng tất cả mọi sự ngợi khen, sự vinh hiển, sự tôn trọng, ngợi khen quyền phép thuộc về Ngài và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.